What are you doing, man? Beefsteak. oh my god. Winter. Winter is the beefsteak. Snowing too. Oh, snowing too. I'm sick, uh, I don't eat uh, beefsteak. Uh. You can't eat beefsteak because you're, you're sick. Uh-huh. Have, uh, eh. Sick all the way. I'm single. I'm single, so. Can I eat? Okay. you respect that well for yourself đây các bạn mình bị bệnh mình thích ăn bò nhiều nhất á ờ, bị bệnh nên mình không có ăn bò giờ là mùa đông khoảng đâu từ năm độ ngoài giờ trời mà, mà trẻ lại luôn thích Heavy because uh, Mm, smell good. Yeah, You're lucky, eh? Mm. Oh yeah, it's delicious. Yeah, you look at it. đấy Done. All done. Eh, okay. Bye. Uh, please subscribe. Please like and subscribe. Bye. I'm Sun. Yeah. Uh, I am. Yeah. I'm Chua. Uh, I'm Chua. Dạ. Yeah. Uh-huh. Đây. Đây là mỗi người mỗi dĩa à, vì Covid mà, mà, mà hậu thích ăn vậy ha hậu thích ăn à, hậu không thích ăn à, chung đấy yes. hậu thích ăn riêng mỗi người mỗi dĩa vậy đó yes. thịt bò mỗi người mỗi miếng luôn bò hậu hậu là thịt bò nướng thịt bò chị hậu làm thịt bò à, hậu nướng thịt bò luôn cho anh em tráng miệng làm giò giò à, làm giò làm bánh mì luôn bánh mì ừ, cái giò nè giò giò lettuce tomato raisin cranberry cranberry phải chúa chúa đây đó Ok, là phần của anh đó là, là mỗi người ăn à, mỗi dĩa vậy đó còn cái này là của anh sơn là chỉ ăn à, ăn chay chứ ăn chay vậy đó chỉ ăn salad đó. đây cái uh, này à, chả giò chả giò với pate ăn bánh mì hôm qua làm hôm qua nữa. hư quá mỹ duyên với khánh giang đi chơi mà, mà đi về nhà yes. mỹ, mỹ uh, à, khánh giang dẫn uh, mỹ duyên đi về nhà chơi rồi đi shopping anh không có chịu về nhà mà giúp chị hậu nấu nhưng mà chị hậu làm rất gây lộn với anh Sơn cũng vậy à, dạ. à chỉ chị Hậu là không chịu gây lộn với anh Sơn rồi cho biết uh, vô đây đó anh Sơn ăn vậy đó mình ăn vậy đó ăn chai à, không ăn bít uh, bò được thôi mời thôi em ừ. anh đi ok dạ ăn đi coi à, phim ở trong nhà quay nè đó chị hậu làm đồ ăn nè đó hôm qua chị hậu cắt thịt nè rồi mời các em ăn trưa hậu và chu đanh hậu lách queo đanh lại cứ ăn đi chứ mà ngồi đó nói gì là chỉ ăn vậy thôi không ăn được không ăn được gì hết like a it sounds like um raw rare not rare uh, medium rare